này to lắm rồi chỗ còn của siro hôm nay không cân không không cân thử nhưng mà to lắm rồi chưa đến đợt tẩy run thì không cân ơi xài cứ ăn được ngủ được là không cần phải cân ăn được ngủ được khỏe mạnh vui vẻ là không cân đó này to lắm rồi đó lịch đến thứ năm là có thể về nhà mới Đó, hôm nay quay cho nó là tí quay buổi tối dưới ánh đèn nó cứ tối tối nhỉ cho con thì rất là hiếu động ra một phát là mỗi con phi một chỗ quấn quýt mẹ với bà xong là mỗi con phi chỗ Đó. nè mớ cho nó chơi với bà pila này tất cả cho nó đều rất là ưa hoạt động Đấy. Ừ. Đó. hai con cái là quấn à, à, cụ chứ quấn cụ cụ pila hơn đỏ đen này Pila thì chiều cháu Melsi thì không có chiều cháu Bà Melsi thì không chiều cháu cho nên là không cho bà Melsi ra ờ, Cháu ra là bà Melsi phải vào trong uh, chuồng nằm Vì bà Melsi cứ gừ dọa cháu thôi Không chơi với cháu cứ gừ dọa ừ, ừ. Lô vừa thôi Chạy vừa thôi ra can hai con nô nhau mẹ ra can ra chơi với cụ đó bọn này là lịch là lẽ ra là được sang bên trại ờ, để mà chạy nhảy đây lẽ ra là được ta sang bên trại chạy nhảy khoảng một tuần 10 ngày trước khi về nhà mới nhưng mà đợt này trại mình lại đang sửa mình phải sửa lại trại vì cái ờ, trại ờ, cũ là nó không phù hợp ờ, cho cái khí hậu của Việt, Việt Nam mình những năm gần đây nóng oi nóng oi quá buộc phải làm lại trại buộc phải sửa lại và sửa lại thì không có cái chỗ để mà cho bọn chó con này nó chơi à, đỏ phi ra ui sợ ơi ui sợ ơi nó thấy chủ ngồi xuống là nó phân ra luôn đây phải xiên như thế này thì nhìn mới rõ nhìn nó mới đủ sáng đó này họa hiếm được cái đoạn góc này sáng thôi rồi ra chơi với cụ pila đi ra chơi với cụ pila đi nào ra chơi cụ pila đi he he he thôi đó ra chơi với cụ pila đi hai đứa kia nó đang chơi cùng cụ kìa xiên như thế này thì nhìn được rõ nào đi ra đây em đi ra đây đi ra chơi với cụ villa đi ra đây đó đây nè, tôi lùi lại đây nè, ra đây xích đây nè, ra đây nè xích ra đây thì mọi người mới nhìn được ừ. ok siro nữa nhưng mà siro không cần phải sát sạt vậy đâu còn mấy đứa kia nó còn chưa biết kìa kìa nào nào đen ra đây đen đâu đen ra đây nào ừ đấy nhìn được đen một tí này hồng đâu hồng ui giời nó tha được cái đống uh, lông uh, lông tơ bọn này nó bắt đầu nó thay lông úi sỏi nó rào nó liếm cái nó rào nó liếm cái máy quay của tôi nào đấy là đồ để chơi à hả đó sổ gấu nồ cho nó chui hết vào bên trong ờ, gầm cho nó nghịch rồi ơi ra đây anh cho ăn bánh quy này chưa bao giờ cho ăn bánh quy để hôm nay cho ăn thử đây hộp bánh đây nào cho mẹ với bà mẹ với bà biết ăn à, siro với pila yến đây nào ra lại ra thơm mấy quay nào mấy đứa có ăn không nhỉ mấy đứa có đứa nào ăn thì ra đây ra đây ngồi nào có đứa nào ăn thì ra đây ngồi uh, siro bên sang bên cạnh bọn nhóc con này biết ăn không này ừ. không chưa biết bánh quy là gì để yên để cho bọn cho cũng biết nhóc con này nó biết ăn đã để cho chúng nó ăn một tí tẹo tẹo đây siro đây đây của em đây đây ừ đó. Ờ. Đó. Ừ. vụn siêu nhỏ ra là biết ăn hết Ê kìa hai đứa kia không ra ăn Chúng ăn hết Này Siro vòng vào đây Siro vòng ngồi ra đây Siro Được rồi Chứ không ngồi ở đằng trước Mất công chắn chỗ chúng nó Có mỗi cái chỗ để Ngồi ra đây Ngồi yên đấy không pila để yên cho các cháu ăn đó để cho, cho nó biết mùi vị của cái bánh nó như thế nào đã thì sau mới dùng để nhử chúng nó được ngon không quá ngon luôn lần đầu tiên ăn chỉ ăn một ít ít ít ít ít thôi chứ không ăn nhiều được vì ăn nhiều thì lại không tiêu được để yên cho cháu nó ăn nhá tí nữa còn phải cho con Melsi con Melsi tí cho ăn bù đấy cho vụn bánh thì cho nó sẽ biết rồi ok bây giờ cho miếng là biết ngay này đấy đen đấy đỏ đây đấy biết ăn ngay nào đen đây nâu này đấy đưa vào miệng luôn con nào đây con hồng à ra xin ăn tím đâu vẫn còn nhặt ở dưới đất tím đây mà đúng rồi đỏ đây nâu này đấy đen đây rồi con xanh xanh vẫn còn đang nhặt ở dưới đất xanh đây đâu cần cứ phải ở dưới đất mới có đồ ăn đâu đỏ đây quá ngon luôn hồng hồng con nào làm ra đây con xanh à đỏ đây rồi lần lượt từ từ lâu đây ok đen rồi tí nữa cho chúng nó tìm một tí đã mỗi con chỉ uh, coi như là mỗi con tối đa là dồn vào là nửa nửa cái là nhiều rồi vì ăn lần đầu tiên nó là đồ ăn lạ không mất công mà nó không tiêu được đầu hai con này bắt đầu nhau theo đồ ăn rồi này xin ăn này này hai con uh, nâu với con đỏ này ăn nhiều quá rồi nha đen đây nào không xanh đâu tím đâu rồi con xanh vẫn nhặt ở, ở bên dưới rồi hồng hồng đề phòng thế anh đưa vào mồm cho mà này còn không ăn đấy hả không ăn xuống ăn hết hồng đây của hồng đấy đúng rồi đã tha được một miếng tha nó con hồng nó được một miếng tha ra chỗ khác ngay đây đây ra chỗ khác xin ngay rồi rồi đen đây ui con nâu ăn nhanh thế đỏ đây hồng đây không được rơi rồi con nâu không có chanh hồng đâu nó lại đi nó lại nhặt ở bên dưới rồi có vẻ nhặt ở bên dưới dễ kiếm ăn hơn à đó bây giờ bắt đầu dùng bánh để nhử rồi tất cả đều sẽ có phần hết đỏ này nâu ôi giờ rơi rồi không vội được rồi đen đâu đen à tím này cho tím luôn xanh à đen đây đen ừ. siro chờ đấy một tí xanh Chiro đây pila đây à, ngồi quay quay lại quay mặt lại mới được lâu này rồi vì bữa đầu tiên đây là chỉ cho ăn ít ít thôi không cho ăn nhiều được lùi lại đi phải lùi lại đi dồn hết ra đằng này chẳng nhìn thấy gì cả lùi lại để mọi người ngắm mặt hmm, không nhảy nhót cái kiểu đấy nhảy không được ăn ờ đâu ngoan đen này lần lượt tím này xanh không tím này xanh với lại hồng vẫn rất chịu khó đi nhặt ở dưới đất vì qua những cái miếng cho nó cắn ra cho nó rơi cho nó chưa biết đi liếm ừ, không tím không không nhảy lên thế lùi lại lùi lại mới được ăn đen này thôi ăn thế thôi mấy miếng vậy thôi kết thúc kết thúc bữa ăn ngày hôm nay tí nữa rồi cho Melsi sau nhá tí nữa cho Melsi với lại uh, Yumi sau đó lần đầu tiên uh, cho chúng nó ăn uh, bánh quy ý cái bánh quy dùng cái bánh quy là rất là dễ để làm cái đồ đồ thưởng với lại đồ nhử đồ thưởng với này đồ này kia à, khi mà mọi người không cho cho ăn hạt thì mọi người có thể dùng cái bánh đấy và kể cả khi mọi người cho cho ăn hạt thì mọi người cũng có thể dùng cái bánh quy vì cái bánh quy thì nó xốp với con con chó con này thì nó dễ dàng nó nhai đơn giản ừ. cuối cùng thì dùng đồ ăn đã nhử được chúng nó à, không có chui rúc này kia để quay video một tí nhưng mà vì có một mình thôi cho nên là khả năng là sẽ có nhiều đoạn là mọi người chẳng xem được chơi một tí thì trên nền mà ướt phát là là phải vào chuồng. ok à, quay à, mấy con chó con của siro cho mọi người xem cho mọi người theo dõi cho các chủ theo dõi cuốn con thì rất là khỏe à, từ ngày thứ sáu này hôm nay là thứ ba từ ngày thứ sáu là chủ có thể đoán được thì mình có lẽ mình sẽ sắp xếp để cho chủ đón vào ờ, thứ bảy chủ nhật à, trong uh, thứ bảy chủ nhật tuần này hoặc là trong tuần sau ngày nào cũng được à, cho con của siro hôm nay là coi như là ngày 12 thì là hôm nay là cho con được 72 ngày tiêm vaccine hôm nay là được sang ngày thứ ba rồi được 3 ngày rồi. hmm Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.